để mà mình nạp tiền trực tiếp trên máy ATM vào tài khoản của mình nạp tiền mặt nha các bạn mà không cần phải là vào ngân hàng à, đề phòng những lúc mà khi mà ngân hàng nghỉ ờ, hết giờ hay là vào thứ bảy chủ nhật ngân hàng không có làm việc hay là những cái ngày nghỉ lễ các bạn nghỉ lễ như là một ngày ờ, số ngày nghỉ lễ như đặc biệt tới uh, uh, Tết âm lịch này thì số ngày nghỉ lễ của mình là khoảng 9 ngày đó ngân hàng sẽ nghỉ nên không thể nạp tiền không thể nạp tiền à, vào tài và ngân hàng không làm việc thì mình không có nạp tiền vào tài khoản được ha thì hôm nay lúa xin chia sẻ đến quý vị và các bạn cách để mình nạp tiền trực tiếp vào tài khoản mình ngoài máy ATM luôn nha bạn đó nạp tiền mặt nha bạn thì à, cách nạp như thế nào thì mời quý vị các bạn cùng theo dõi video của lúa ha thì hiện tại à, dòng máy ATM của Sacombank có một số máy mới hiện tại có chức năng nạp tiền trên máy ATM nhưng bạn rồi mời các bạn theo dõi video mình nhé Ok các bạn ơi hiện tại mình đang đứng trước ATM của ngân hàng Sacombank ha bây giờ mình sẽ tiến hành nạp về tiền vô cái uh, tài khoản ngân hàng của mình trên máy ATM và mình sẽ cho thẻ vô nha các bạn thì hiện tại đây là cái máy mới hiện đại nhất nha thì nó hoàn toàn cảm ứng ha đây là cái hộp tiền nhận tiền nè hộp tiền để mà cho tiền vào ha thì dòng máy này hiện tại chi nhánh Đồng Tháp mình có một cái như bạn thì các bạn có thể tham khảo mình sẽ để trên màn hình các à, điểm mà có máy này ha đây mình sẽ gõ ô tiếng Việt đó thì mình sẽ nhập mật khẩu của mình vô các bạn thì mình à, nhập mật khẩu của mình ở bên dưới như thế này mật khẩu thì bạn che lại nha đó. sau khi nhập mật khẩu xong thì nó sẽ đưa mình giao diện bên trong đó thì mình sẽ chọn loại giao dịch trên màn hình nó sẽ có à, cái ô lên như thế này, đó nạp tiền mặt đó. mình sẽ chọn vào nó thì nó kêu mình là sau đó mình sẽ nhấn ô tiếp tục luôn đó thì mình sẽ chọn là thẻ đang à, thực hiện giao dịch nha các bạn đấy mình sẽ chọn ô này rồi xong cái học tiền nó sẽ mở ra bên dưới như thế này nè các bạn thì mình cái nhiệm vụ của mình chỉ là bỏ tiền vô thôi các bạn và các bạn lưu ý là chọn số tiền à, tiền không được nhăn các bạn và không được gấp lại ha mình à, chọn cho tiền thẳng và mình à, sẽ cho vào 4 tờ 100 nha các bạn đó mình sẽ nạp thử 400 ngàn đó rồi sau khi mà các bạn bỏ tiền vô thì nó sẽ tự đóng lại như các bạn đó thì nó đây thì hệ thống đang xử lý nè đó nha sau khi mà hệ thống này xử lý thì mình sẽ kiểm tra lại nha các bạn đây nó để nè loại tiền 100 ngàn ha mệnh giá là 4 tờ 400 ha rồi đó. đây mình kiểm tra lại ha rồi các bạn có thể quỹ giao dịch hoặc là các bạn xác nhận cái giao dịch giao dịch bên đây ha cái bên ờ, đây có chữ xác nhận nè mình sẽ nhấp vô nó ha các bạn đây mình sẽ nhấn vô xác nhận cái loại tiền này đó mình sẽ kiểm tra lại ha thông tin bên tên là tên thụ hưởng số tài khoản của mình ha số thẻ đây là số thẻ của mình các bạn mình đang sử dụng thẻ nội địa ha đó các bạn lưu ý là khi mà các bạn à, nạp tiền gì các bạn tính cho người khác thấy ha rồi sau đó mình sẽ nhấn vào cái chữ xác nhận ở bên góc phải nha các bạn đó chữ có nè để mà nó thực hiện nạp tiền 400 ngàn vào cái thẻ mình ha đây đó. đây giao dịch nạp tiền à, đã thành công vui lòng à, có thực hiện giao dịch khác không mình sẽ không ha đó. thì do nó bị chói nắng quá trời các bạn nên mình sẽ nạp thêm 100 ngàn để hướng dẫn chi tiết cụ thể cho các bạn ha Ok các bạn bây giờ mình sẽ diễn giải ờ, cụ thể mình sẽ nạp thử 100 ngàn ha khi mà các bạn cho thẻ vô thì trên màn hình nó sẽ nổi lên chữ nạp tiền mặt như thế này ha thì ờ, các bạn ờ, sẽ nhấp vào nó và nó sẽ đưa mình vào bên trong thì các bạn sẽ thấy cái quy định để mình nạp tiền mặt tại máy đây ha đội tiền nè trên 50 ngàn và số tờ là trên 200 tờ đó thì các bạn nhấn vô tiếp tục ở góc bên phải ở dưới cùng ha đó cái chữ thoát nè các bạn sẽ nhấp vô chỗ này đó để nó đưa mình vào bên trong nha các bạn đó. sau khi các bạn nhấp vô thì nó sẽ hiện lên như thế này quý khách vui lòng chọn giao dịch mình sẽ chọn cái loại thẻ mình đang thực hiện giao dịch nhưng bạn do cái thẻ mình đã đúc vô rồi nên mình sẽ chọn cái ờ, loại thẻ mình đang giao dịch đó các bạn sẽ nhấp vô đó ok sau khi các bạn nhấp vô thì cái hộp tiền nó sẽ mở ra để mình bỏ tiền vô ha thì mình có thể bỏ ờ, bỏ tối đa là 200 tờ các bạn thì loại tiền các bạn nên bỏ là loại 100 ngàn hoặc là 500 ngàn nha các bạn đó sau khi các bạn bỏ vô xong thì cái hộp tiền nó sẽ tự đóng lại và nó sẽ ờ, để là hệ thống đang xử lý như thế này rồi ok các bạn ờ, mình sẽ đợi cho máy xử lý ha thì sau khi mà máy xử lý xong thì nó sẽ nổi lên ờ, cái giao diện như thế này nó để là loại tiền của mình nạp nó là 100 ngàn ha mình có thể quỹ giao dịch ha hoặc là mình xác nhận ha đó mình sẽ kiểm tra lại đây mình sẽ nhấn vô xác nhận để mà thực hiện tiếp giao dịch ha đó rồi sau khi các bạn nhấn ô xác nhận thì nó sẽ nổi lên một cái giao diện như thế này nữa là quý khách vui lòng kiểm tra thông tin giao dịch thì ở bên trên là đơn vị thụ hưởng là tên của mình bên dưới là số tài khoản đó các bạn không thì không ờ, quý ha còn bên đây là có để mình thực hiện cái giao dịch nạp tiền nhau ha mình sẽ nạp 100 ngàn mình nhấn có đó sau khi mình nhấn chữ có thì nó sẽ nổi lên cái ờ, nó sẽ cho mình ra một cái hóa đơn như thế này là để mình đã giao dịch nạp tiền thành công ha 100 ngàn ha thì ờ, các bạn ơi vừa rồi thì mình đã thực hiện nạp tiền 100.000 thử bây giờ mình sẽ tiếp tục ờ, mình sẽ nạp vô tờ 500.000 thử coi máy có nhận hay không các bạn thì khi mình cho thẻ cho thẻ vô như thế này nó cũng sẽ nổi lên chữ nạp tiền mặt nè mình sẽ nhấn vô nó ngoài mình sẽ nhấn vô tiếp tục đó rồi mình sẽ chọn thẻ đang thực hiện giao dịch ha rồi mình sẽ nhấp vô nó thì cái học tiền nó sẽ mở ra ok thì bây giờ mình sẽ bỏ vô tiếp tờ 500.000 thử nha các bạn đây đó, mình cho nó vô thì xong cái học tiền nó sẽ tự đóng lại ha đây nó để nó đang xử lý các bạn rồi ok sau khi nó xử lý xong rồi mình sẽ kiểm tra lại số tiền các bạn đó. hiện tại số tờ nè đó 500 ngàn đó một tờ 500 nha tổng là 500 mình sẽ nhắn vô xác nhận đó. mình sẽ kiểm tra lại tên của mình ở bên trên đó các bạn ở bên dưới là cái số thẻ rồi mình sẽ nhấn có để mà nó thực hiện giao dịch và nó sẽ in ra biên lai cho mình kiểm tra ha đây đó, video mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video nha. Mến chào các bạn.